Lệ Hằng hiện tại là tổng cái gói hợp đồng bảo hiểm của nhà chị ở tất cả các hãng là bao nhiêu hợp đồng chị có thể chia sẻ cho mọi người biết không chị à, trước khi chị tham gia Dai chi chị đã từng tham gia của ba hợp đồng của công ty khác nhưng sau đấy chị à, tham gia thêm của Dai chi chín cái hợp đồng chín cái hợp đồng luôn ừ. ôi và tổng của chị bây giờ có 12 cái hợp đồng 12 cái hợp đồng tổng mệnh giá là bao nhiêu chị đọc có thể đọc từng mệnh giá có nhớ được từng mệnh giá à, nhớ được tổng mệnh giá tử vong tai nạn bệnh hiểm nghèo không có chị ừ riêng của chị thôi là mệnh giá bảo vệ gần 10 tỷ 10 tỷ wow. thế là cao nhất của của đúng rồi người đó bệnh hiểm nghèo thì 4 tỷ thôi ừ, bệnh nghèo 4 tỷ tai nạn thì tất cả đều full, không mua được nữa à hai chị tóm lại giờ không mua <laughs> hết, hết không mua được nữa đúng không không mua được nữa Xe <laughs> Và... xong à, hôm vừa rồi là được à, đền bù à, bao nhiêu chị nhỉ Đợt vừa rồi chị Đai Chi đền bù chỉ 600 triệu về bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu của tính giá. Thế các hãng khác là... Chị vẫn đang làm đền bù của Supply với là Supply. Nhưng mà đai chi mình nhanh hơn tiền vào tài khoản lâu rồi nhưng <laughs> vẫn chưa làm xong hai cái kia <laughs> đi lên đi xuống mệt lắm đi lên xuống mệt quá hả mình thì toàn phục vụ nhân hàng tận răng nhưng mà chị thấy là cái cái cái ờ, phương thức làm claim của tất cả các hãng thì như nào kiểu là giấy tờ ấy em thấy nó à. xem xem nhau chứ nhưng mà phương thức các hãng giống nhau nhưng quan trọng nhất là cái người bệnh nhân sau khi người ta mệt phẫu thuật xong à. mà họ phải đi làm chi tiết thì họ rất Đúng là vất vả thì cái nên khi mua bảo hiểm thì có cả ngàn người bán nhưng để chọn một người chăm mình trong lúc mình rủi ro có sự kiện bảo hiểm ấy thì người ta tới làm cho mình mới là khó thì ừ. riêng Dai chi thì chị thấy các bạn tới tận nơi cho chị ký giấy tờ rồi các bạn làm hết thủ tục cho chị hoặc là thiếu cái gì thậm, thậm chí trước khi đi viện sẽ nốt ra những cái giấy tờ nào cần đấy à. để mà tình trạng là mỗi lần mình đi vào viện rất là vất vả coi như là đa chi chỉ cần dùng một lần thôi nộp một lần thôi là dạ, lấy tiền về đúng không và từ đây thấy là khách hàng đa chi thì chiều chi trả rất nhanh rất chưa nhận nhanh. được thư email đã thấy tiền về rồi tiền về trước đến tiền về trước sau đó sáng, email sáng vừa nhận à, thư cái chiều thế đã tiền về rồi à. chị cho các em xem vết mổ được không chị đấy dạ, chị vừa mổ xong hai tháng đâu em xem nào tròn 2 tháng wow đây đúng rồi tròn hai tháng, tháng tiền giáp này đền đền bù của đa chi 25 ngày là nhận tiền rồi à. 25 ngày 25 ngày có đau lắm không chị mổ có đau lắm không chị à, đây là đấy là trước khi mổ thì mới quan trọng nhá còn mổ cái này chị cảm giác nó không hề đau gì cả ngày xưa chị xin mổ mà xin đẻ mổ đẻ rồi thì rất đau nên cuộc đời chị chỉ mổ hai lần đấy chị rất là rất là sợ luôn nhưng sau khi mổ tuyến giáp xong nói thật không đau một tí nào à chị ơi chị chia sẻ thêm cho em về cái dịch vụ ở 108 như hôm trước chị chia sẻ với em ấy chị mổ tại 108 mà chị ừ. đấy dịch vụ như thế nào chăm sóc chị chọn là 108 là bởi vì là 108 có chọn gói ở trong đó là người ta điều trị hay ừ, cả cái cách mà họ phát hiện ra cái nhân của mình họ quyết định có nên mổ hay không ấy thì cái người siêu âm cũng chuẩn nhé thậm chí cái người chọc lấy tế bào cũng cũng rất chuẩn cộng thêm mình chọn một cái tám mổ dịch vụ của nó rất tuyệt vời là bởi vì 108 hiện tại được coi là số 1 của Hà Nội đấy. Phòng VIP là họ là bao nhiêu? Phòng VIP của nó chỉ hai triệu rưỡi thôi nhưng có phòng tiếp khách. khách à. Xong rồi có phòng ngủ riêng, xong cứ nửa tiếng là có một hot boy, hot girl. À, đúng không? Chị ta bên sức hay nhỉ? Bên đó rất là đẹp trai nha. Mang đồ rất là đẹp, rất là lịch sự luôn. Bởi vì quân đội và đặc biệt đối với quân đội thì chỉ có một cái hạn chế là người đi thăm khó khăn hơn ừ. nhưng rất tốt cho bệnh nhân là họ không phải ai cho lên thăm. Cộng thêm phải đăng ký mỗi người chỉ nên thăm nửa tiếng và có giờ thăm nên người đi thăm thì vất vả nhưng bệnh nhân thì được phục vụ một cái dịch vụ gọi là tuyệt vời ừ, chị cảm giác hôm nay chị nằm cái phòng vip như là đi nghỉ dưỡng ở resort có nghĩa là mình nhìn xuống sông hồng hôm nay chị còn đã bảo đây là thiếu rượu nữa chồng chị bảo em một cái rượu chị nó không mổ à, dạ. Dạ, dạ, ngồi xuống nhìn thì nhìn tất cả các phòng đều nhìn ra view sông hồng nha xong cái thậm chí 108 là quy trình hơn ở chỗ là gì thang dành cho bệnh nhân riêng thang dành cho nội chú riêng ngoại chú riêng và thang đi mổ cơm riêng. có dai đẹp mang lên cơm có dai đẹp mang lên rồi hỏi ăn ngon miệng không và mà xong bê bà giờ được bảo lãnh nữa chứ nhỉ và thậm chí à, thế bảo tổng tiền viện phí ở đấy là là tổng tiền viện phí mổ ấy thì chị được thanh toán bao nhiêu à, mổ của 108 tất tần tật thì khoảng hơn 30 triệu thôi ừ, bởi vì ờ, ở đây cũng không quá đắt mà tiền của đai chi mình chưa dùng chưa hết nữa à. <laughs> chi của mình cái mức nó quá cao đai chi à. tiền giường 3 triệu mà đây là có hai triệu rưỡi đúng đúng rồi thì vẫn là tiền ăn hết quá quá trình chăm sóc thuốc ừ. men của cái bệnh này nó rất ít nên là ừ, không không tốn nhiều chi ừ. phí về tuyến giáp đâu nhưng các bệnh khác Trang chị nói thì chốt lại cảm ơn chị Hằng rất là nhiều cảm ơn chị Hằng rất là nhiều à, chúc chị Hằng nhiều sức khỏe nhá <laughs>